tại một quán internet ở HT hẻm 155 à, trên 111 đường Hùng Vương thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam thì vào tối ngày hôm nay thôi thì thượng tá Huỳnh Tấn 10 phó trưởng công an thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam ấy đã cho biết là Triệu Quân Sự 29 tuổi dân tộc Nùng ngụ ở xã Phú Cường huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên theo như thượng tá 10 thì à, nhận được sự chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh Quảng Nam thì công an thành phố Tam Kỳ đã trinh sát theo dõi các quán internet tụ điểm và sự có khả năng dễ ẩn nấp thì qua nhiều ngày theo dõi thì lúc 20 giờ tối ngày hôm nay thì công an thành phố Tam Kỳ cùng với công an phường An Mỹ đã bắt triệu quân sự tại quán Internet HT hẻm 155 trên 111 đường Hùng Vương ở thành phố Tam Kỳ. Và hiện công an thành phố Tam Kỳ đang tạm giữ ông này. Và trước đó ngày lúc 15 giờ ngày 3 tháng 6 thì phạm nhân trốn, phạm nhân sự trốn khỏi trại giam T10 ở quân khu 5 đóng trên huyện Bình Sơn, thành phố Quảng tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi rời trại thì phạm nhân này đã cướp điện thoại và trộm xe máy của người dân trên đường trốn chạy. Đến chiều ờ, ngày 4 tháng 6 thì sử dụng xe máy trộm được chạy đến chân đèo Hải Vân thì bị lực lượng chức năng phát chốt chặn phát hiện. Và sự tăng tốc chạy lên đèo khoảng 2 km thì vứt xe ngay lề đường, leo lên triền đồi, chạy trốn vào rừng. Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng đã huy động lực lượng tới núi Hải Vân phối hợp với lực lượng quân khu 5 để sử dụng thiết bị bay không người lái để tìm kiếm nhưng không phát hiện được thì bước đầu thì sự khai nhận là khi mà đến khu vực đèo Hải Vân thì bị cảnh sát giao thông truy đuổi nên vứt xe lên chạy lên đèo để bỏ trốn thì tại đây thì sự đã được nhờ chờ trời tối men theo đường xuyên rừng xuống biển để đi đến quận Liên Triểu rồi đi vào trung tâm thành phố Đà Nẵng sau đó sự đi từ thành phố Đà Nẵng vào thành phố Hội An khoảng vài ngày sau thì vào thành phố Tam Kỳ vào quán internet chơi game thì lúc 20 giờ tối ngày hôm nay thôi thì triệu quân sự bị bắt và đến 20 giờ 50 phút công an thành phố Tam Kỳ cho hay đang làm báo cáo cho công an Quảng Nam cho công an Quảng Nam ờ, về bắt việc bắt giữ này thì trước đó ngày 28 tháng 24 tháng 8 năm 2012 phạm nhân sự bị bắt với tội danh giết người, cướp tài sản và đào ngũ, kết án trung thân. Tháng 8, 8 ngày 8 tháng 11 năm 2015 ấy, thì phạm nhân sự đã dùng vật nhọn cưa song sắt ở cửa sổ buồng giam vượt khỏi trốn khỏi trại giam T10. Một tháng sau thì sự bị bắt. Chiều ngày 3 tháng 6 năm nay, Triệu quân sự tiếp tục trốn trại giam lần thứ hai và bị bắt ngay trong buổi tối ngày hôm nay thôi. Và quý vị và các bạn đang theo dõi video của ờ, GOS e TV. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.